<coughs> rồi khoe với mọi người con uh, frame mới nhất ngay đâu nó có frame này là cực kỳ bền luôn ở trên YouTube nó có ông quay mấy cái cảnh à, đụng vào cái, cái cột đèn ấy và cho cái xe ô tô cán qua mà nó không khôi gì hiện nay thì frame này là của Foxer ra um, hình như là cũng mới có rất ít người có đấy phải mình quay để làm lưu lại ờ, nghịch thôi chứ không có ý còn nguyên siêu này anh em này nó hỗ trợ cả uh, Vista này HD Zero và Aranok này Đấy. bản 2,5 inch nha mọi người Đây, để khui cho mọi người xem nhá khui siêu này khui siêu nhá dán cho cái này <coughs> bóc xem mọi người có cái gì này rồi vâng. đầu tiên là vòng này ủa vòng thì có vẻ nhìn cũng cứng cáp ấy nhưng mà cũng không có gì đặc biệt cái này bỏ đâm vào mình thì bóp thử cho nào cứng lắm ủa cứng lắm nhưng mà vòng này mà bảo bền thì cũng hơi nạ nạ đấy cũng không thấy có gì đặc biệt lắm mà bảo bền chả biết chất liệu làm cái gì thì không rõ thì nó bao gồm bộ này các cái mao chi tiết hoàn thiện thì khá là hay nhé trong những cái này nó có cả những cái tất cả những cái cốt bằng đồng này đấy cốt bằng đồng của đây là cái phần à, body của nó bằng à, carbon thì giống như những cái khác rồi. thêm được mỗi hai cái tẹo TPU này nó cho có tí xíu à đồ chả có gì cả dây hết anh em ạ chả có gì một mớ ốc luôn nhưng mà con này con này nó làm thế này thì khả năng là mọi người nắp mạch sẽ rất là tiện đấy mọi người nắp mạch sẽ rất là tiện đấy mà lúc tháo ra nó sẽ rất là nó sẽ rất là dễ mà nó xem xem như con beta 95 8 beta 95 ấy. À, chắc để như này đấy. đấy chứ không không có gì đặc biệt cả coi nhiều không biết coi nhiều là muốn bay ngược chiều này không đây là toàn bộ những thứ gì có trong con uh, Foxer Warp này nha anh em ốc này hai cái miếng carbon mấy cái màu cái này màu gắn cam này đây cũng là màu gắn cam luôn này gắn cam này còn cái này là ở ờ, ừ, cái này gắn cho gâu cái gì đấy cho mấy cái dây thít cộng hai cái ống này còn lại chả có cái gì u sao nó đơn giản này 2,5 inch anh em ạ nhìn thì cũng không biết anh em có nhìn gì rõ không nhưng mình thấy nó chỉ bằng nhựa bình thường thôi mà thấy quảng cáo hơi bị ghê có khi lại bị nó lừa rồi <laughs> lại bị hãng nó lừa rồi hiện tại thì trong nước mình chưa thấy anh em nào có đâu anh em đang dùng con uh, ờ, ODT nhiều hơn cứng lắm thì mình cân thử xem là nó là bao nhiêu nhé cân thử xem nào không biết mọi người có đang nhìn rõ trên cái bàn cân của mình không đây nha một cái này không có 28 gram thêm cái ờ, phần ờ, carbon vào là 40 gram 42 gram cộng với cái màu cam đi 46 g cộng với lại à, cứ cho hai cái TPU nó nữa đi đấy, 49 g tức là nếu mà mà frame không cho khoảng 50 50 g gì đấy 50 g anh em Foxer đấy bốt 25 thôi vứt đây thôi đi nhìn này không thích lắm ok